quan tâm hay là chọn được cho mình một cái con giá mà mình à, con bếp mà mình ưng ý với cái à, hình thức và cái mức giá của nó thì các bạn có thể chụp lại vị trí màn hình ngay con đó và gửi kèm thêm cái mã số series này ở trên con đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì những dòng bếp này nó có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa nó sẽ nhờ vào hai que cảm biến này đây là que cảm biến khóa ga khi tắt lửa thì khi mà cái ngọn lửa không cháy làm đốt nóng nó thì sau 5 đến 7 giây thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại còn ở cái que cảm biến này là khóa ga khi nước cạn nồi thì ở cái nhiệt độ hai trăm rưỡi ở que cảm biến này thì nó sẽ khóa ga lại rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên tắt lửa còn có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây ở đây đây là cái nút chế độ rang giúp cho ta có thể à, tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến này nè lên đến 300 độ thì nó mới ngắt thì nó cũng chỉ có thể kéo dài thêm được một tí thôi chứ không thể nào mà à, ngắt không ngắt hoàn toàn nó chỉ đến 300 độ thôi thì nó sẽ ngắt thì để khắc phục cái vấn đề đó shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái thực tế như ở bếp này đây shop đã gắn sẵn cái công tắc rang vào rồi các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái để bật tính năng rang nó lên ta có thể rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa các bạn không sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi một số bếp á, thì nó sẽ có nút 3 giây đây là nút rang này á, thì shop cũng sẽ tích hợp vào nút này các bạn sử dụng cũng như cái nút là đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến lên ở nhiệt độ cao nhất các bạn có thể nấu hoặc nưa rang á, được thoải mái hơn các bạn không sử dụng tính năng rang đó nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó cũng sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường thì ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai nút xoay có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 tiếp theo ở dòng bếp số thứ tự là số 2 đây là dòng bếp Rinnai cũng có mặt men chống xước được sản xuất vào năm 2017 bếp này tôi sẽ tặng thêm một cặp kiền dự phòng và cũng đã được gắn công tắc rang vào rồi ở vị trí số 3 cũng dòng bếp năm 2017 nè nhưng mà cái mặt nó đã bị ố thì giá nó chỉ còn ở một triệu rưỡi thôi cũng đã được gắn công tắc rang vào tiếp theo ở vị trí số 4 bếp này cũng đã gắn à, công tắc rang mặt men chống xước giá 1 triệu 6 tiếp theo ở vị trí số 5 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 vị trí số 6 bếp này được sản xuất vào năm 2019 cũng đã được gắn công tắc rang và sẽ tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng giá của nó là 2 triệu 9 đời sản xuất của nó là năm 2019 tiếp theo ở vị trí số 7 đây là dòng bếp Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu ở dưới này, số 8 này cũng vậy dòng bếp Paloma mặt men chống xước giá 3 triệu ở vị trí số 9 cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo ở vị trí số 11 này đây là dòng bếp Rinnai mặt xoay nút xoay có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 và ở vị trí số 12 này đây là dòng bếp Rinnai nút nhấn mặt men chống xước giá 1 triệu 9 019491 đó là cái mã của nó thì tiếp theo tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp âm thì đây là ga âm đây là cái hàng dùng lướt mặt men chống xước bếp này nó sản xuất vào à, tháng 8 năm 2019 tiếp theo ở vị trí số 14 này đây là mặt kính cường lực tràn viền màu đen nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng và hẹn giờ ở vị trí số 15 hàng trưng bày tháng 9 năm 2019 <coughs> mặt men chống xước ở vị trí 16 này là dòng bếp từ âm hiệu Toshiba và tôi cũng sẽ qua những cái dòng bếp mặt kính full chức năng ở vị trí số 17 đây là dòng bếp Rinnai có mặt kính cường lực viền bằng inox. Ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử. Hẹn giờ nướng, nướng hai tầng lửa. Ở bếp bên phải thì nó sẽ có chế độ nấu nước, hâm, nhiệt độ chiên và nút 3 giây. Bên trái thì hẹn giờ nấu và nấu cơm, nấu cháo. Thì bếp này thì nó chỉ có hẹn giờ một bếp thôi. Tiếp theo ở vị trí số 19 thì ở dòng bếp Paloma này thì nó sẽ được hẹn giờ cho cả hai bếp thì ở mặt phía bên à, phải này nó sẽ hiệu có cái mặt bếp hiện à, cái hình mô phỏng của mặt bếp á thì các bạn nhấn vào cái nút đồng hồ á, nó sẽ hiện cái đèn lên thì cái đèn ở vị trí nào thì nó sẽ hẹn giờ cho ở vị trí đó nhưng nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị thôi ở bếp bên phải thì nó cũng có nấu cơm nấu cháo còn bếp bên trái thì nấu nước nhiệt độ chiên và nút 3 giây tiếp theo ở vị trí số 20 đây là dòng bếp cao cấp hiệu Rinnai mặt kính viền inox. Bếp này nó hơn những con bếp khác á, là nó sẽ có được cái đồng hồ hiển thị ở cho cả hai bếp và nó cũng có chọn nhiệt độ chiên cũng cho cả hai bếp nè, hẹn giờ và chọn nhiệt độ chiên. Ở bếp bên phải thì nó chỉ có thêm nấu cơm và nấu ờ, nước, còn bếp bên trái thì nó sẽ thêm tính năng chọn nhiệt độ chiên. Còn bếp nướng thì nó sẽ có tự động nướng theo loại thực phẩm, nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút được tử. Còn cái nút màu vàng á, là cái chế độ nướng ờ, đồ nướng như ờ, bắt đầu ở dưới là nướng ờ, bánh mì ở gì tiếp theo ở dưới nữa tiếp lên nữa là nướng cá và tiếp theo nữa là nướng ờ, giữ nóng lại nó sẽ hâm nóng vào cái món đồ nướng của mình còn trên cùng là cái hẹn giờ thì ở cái hẹn giờ này nó chỉ được tối đa được 12 phút thôi còn vào cái thời gian nướng hẹn giờ mặc định của nó tăng lên tối đa được 15 phút <coughs> ở vị trí số 21 này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 cho những cái khách hàng á, mà đã ký cái hợp đồng sử dụng ga của họ thì đối với dòng bếp này là của Rinnai nè ô của Haman bếp này là của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông hoặc là các bạn mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật á, thì có thể nhận biết qua cái mặt trước này thì nó sẽ có hẹn giờ nướng ha nướng hai tầng lửa chế độ nấu ờ, chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu ờ, nước chế độ hâm và nút 3 giây còn ở bếp bên trái thì nó sẽ có những cái chế độ nấu cơm hẹn giờ nấu thì nó sẽ có hai cái hẹn giờ đây nhưng sử dụng chung một cái màn hình hiển thị ở bếp nấu tiếp theo tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp ờ, từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà có những cái mức giá phù hợp hơn bếp này thì vẫn chưa được vệ sinh bạn nào có nhu cầu vệ sinh thì ờ, sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào những dòng bếp từ mà nó có cái công suất nấu của nó trên 2000 000 w thì nó sẽ sử dụng nguồn điện 200V các bạn có thể sử dụng vào cái nguồn điện 220 à, của mình ở nhà còn những dòng bếp mà sử dụng cái công suất của nó dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi bắt buộc ta phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có công suất tương đương còn về đi dây dẫn á, do cái công suất cao lên nên á, các bạn à, đi dây dẫn có cái tiết diện lớn từ 4 chấm cho đến 7 à, chấm để đảm bảo được cái công suất nấu của bếp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 của nó chỉ ở một triệu rưỡi thôi đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kín lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là cái nướng vỉ nướng này bằng inox đây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 thì khi nhận bếp về các bạn sẽ cắm trực tiếp vào cái đầu chờ bên hông bếp này tôi đã làm thẳng ra nè mình sẽ cắm vào ổ điện để sử dụng đây các bạn cắm trực tiếp vô thì ở hộp pin này các bạn có thể không sử dụng cần phải sử dụng pin nữa nè nhưng khi cúp điện á, thì các bạn lại không sử dụng được cái nguồn 3V thì sẽ bị gián đoạn đi cái việc dùng bếp của chúng ta vì vậy khi giao bếp á, thì đối với dòng bếp này á, thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin theo bếp về này để các bạn sử dụng khi mà cúp điện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 đây ở bếp bên trái tôi nó đã khóa ga nè ở bếp bên phải cũng đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi bếp bên trái đã khóa nè bên phải khóa công tắc đang ở vị trí là mở đây bếp ga Nhật á thì ở cái que cảm biến này nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga lại rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu những món á, hoặc là rang á, nấu hoặc rang những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì có một số bếp á, thì nó sẽ tích hợp thêm cái công tắc rang ở đây cái nút rang nè cái nút 3 giây đó là cái nút rang thì nó chỉ có thể tăng cái que cảm biến á, ở đây nó lên thêm 50 độ nữa là 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu những món á, mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khắc phục cái vấn đề đó thì shop chúng tôi sẽ gắn thêm một cái loại công tắc rang để chúng ta sử dụng có thể là thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa thì đối với dòng bếp này á shop đã gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này rồi thì cái khi các bạn sử dụng á thì mình sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng cái đèn lên đây sáng đèn lên nè thì nó sẽ tăng nhiệt độ của cái que cảm biến này lên cái nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi các bạn mà không sử dụng nữa thì mình sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường thì đạt được nhiệt độ hai trăm rưỡi ở đây nó sẽ khóa ga